Xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình đối thoại chính sách phát sóng vào tối thứ tư hàng tuần trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Hải Phòng vừa tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 32 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Trong 10 năm đó, Hải Phòng đã nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những trung tâm công nghiệp lớn nhất khu vực phía Bắc, một trong ba thành phố lớn nhất Việt Nam và trung tâm kinh tế vùng Duyên Hải Bắc Bộ. Trong những ngày đầu năm, chúng tôi đã có mặt tại thành phố Cảng Hải Phòng để đối thoại với lãnh đạo thành phố về những định hướng lớn trong phát triển kinh tế thành phố trong 2 năm cuối, nhiệm kỳ 2011-2015 cũng như là những năm tiếp theo. Xin được giới thiệu ông Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, ông Đan Đức Hiệp, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và ông Chu Hồi, nguyên là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam sẽ tham dự chương trình đối thoại chính sách của Đài Truyền hình Việt Nam. Trước hết xin được cảm ơn các vị khách mời đã tham dự chương trình của Đài Truyền hình. À, vâng, câu hỏi đầu tiên có lẽ xin được dành cho ông Nguyễn Văn Thành, Bí thư Thành ủy. À, một cách ngắn gọn nhất thì ông có thể nói gì về 10 năm triển khai nghị à, kết luận 32 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội Hải Phòng? Ờ, sau 10 năm thì Bộ Chính trị đã đánh giá về cái kết quả thực hiện nghị quyết 32 thì những cái kết quả lớn nhất là tổng lực kinh tế của thành phố Hải Phòng đã tăng gấp 2,8 lần. Thứ hai là quy mô của thành phố là cái công nghiệp và dịch vụ là đạt trên 90%. Vấn đề thứ ba là thành phố Hải Phòng ấy thì cái thu hút đầu tư nước ngoài hiện nay đã đạt gần 9 tỷ đô la Mỹ. Thế và đặc biệt là đã có những cái điều chỉnh chiến lược lớn là đầu tư và cái thu hút các cái doanh nghiệp có cái sức cạnh tranh mang cái tính chất toàn cầu một vấn đề nữa là đối với thành phố Hải Phòng ấy thì cái lượng hàng qua cảng tăng rất nhanh như năm năm 2013 thì đã đạt 55,5 triệu tấn và đối với thành phố Hải Phòng thì đã tổ chức được những cái sự kiện lớn và đã đảm bảo được những cái yêu cầu đặt ra của một cái thành phố trong cái quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa có những cái sự kiện là chưa từng tổ chức ở cái khu vực Đông Nam Á Đấy, như cái tổ chức hội nghị khoa học hệ thống thế giới đã tổ chức duy nhất chỉ ở Mỹ, châu Âu, Mỹ, Úc, Mỹ, ở Anh nhưng mà lần này đã tổ chức hội nghị lần thứ 57 tại thành phố Hải Phòng và vâng. được gồm các nhà khoa học, các nhà kỹ trị, các nhà quản lý đánh giá rất là cao. Vâng. À, xin được hỏi ông Đào Đức Hiệp, ông là phó chủ tịch à, thường trực phụ trách à, mảng công nghiệp. Ông đánh giá như, như thế nào về tác động của nghị quyết 32 đối với sự thay đổi của công nghiệp thành phố Hải Phòng trong suốt 10 năm vừa qua? À, có thể khẳng định là sau khi có nghị quyết 32 thì đã định hướng phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa vì vậy thì một trong những cái mục tiêu đặt ra là công nghiệp phải tăng trưởng nhanh và không những là à, trở thành một trong những trung tâm công nghiệp của cả nước mà có cái tác động lan tỏa đến vùng kinh tế động lực à, phía Bắc, vùng kinh tế đồng bằng sông Hồng phía Bắc và có thể nói là khi mà chúng ta thực hiện được 10 năm nghị quyết 32 thì chúng ta đã đạt được những cái mong muốn, những cái chỉ tiêu, những cái tiêu chí đặt ra. À, công nghiệp của Hải Phòng à, thường xuyên là tăng trưởng ở mức là 18 đến 20%. À, tổng giá trị công nghiệp đã tăng gấp à, khoảng độ gần 30 lần so với lại lúc đầu là thực hiện nghị quyết. À, vấn đề quan trọng nữa nữa là cơ cấu kinh tế thì nó đã phát huy tốt các cái tiềm năng lợi thế của Hải Phòng tạo cái điều kiện là động lực cho phát triển kinh tế của Hải Phòng. Đồng thời công nghiệp của Hải Phòng còn thúc đẩy cho công nghiệp trong vùng vâng. gắn với các cái địa phương trong vùng cùng phát triển. Vâng, xin hỏi ông Chu Hồi, ông là một nhà nhà kinh tế biển và cũng rất là gắn bó với Hải Phòng và ông ờ, cũng chứng kiến cái sự thay đổi của Hải Phòng trong suốt trong rất, trong rất nhiều năm vừa qua và nói đến Hải Phòng thì người ta vẫn nói đến thành phố cảng nhưng mà cái quan điểm về thành phố cảng ấy, hồi xưa nó khác so với bây giờ vậy thì ông nhìn nhận như thế nào về cái sự thay đổi của Hải Phòng theo cái hướng đó ở cả cái cạnh cơ cấu kinh tế lẫn đô thị à, tôi thì ờ, có một cái vinh dự là tôi học cái nghề biển tạm gọi như vậy cho nên là Hải Phòng là một cái thành phố biển vì vậy mà suốt 25 năm liên tục từ lúc ra trường tốt nghiệp đại học tôi sống ở Hải Phòng vâng. và có thể nói rằng cái vị mặn của biển cả của Hải Phòng nó đã ngấm vào máu thịt rồi thì cứ mỗi lần trở lại thành phố và cộng tác với thành phố rồi nghiên cứu về thành phố kể cả đến bây giờ khi mà năm 2001 rời khỏi Hải Phòng để lên Hà Nội làm những cái việc khác về biển thì ờ, tôi có một cái phấn khởi rằng là cái cái đầu tiên ấy tức là sau không chỉ 10 năm uh, thực hiện cái kết luận 32 của Bộ Chính trị mà trước đó và tôi nghĩ rằng sắp tới ấy, thì Hải Phòng vẫn tiếp tục khẳng định được cái vị trí là một thành phố cảng cửa ngõ hướng biển ờ, của miền Bắc và của cả nước và đồng thời Hải Phòng ấy thì cũng là một cái thành phố tiếp tục khẳng định được cái vị thế địa chính trị của mình trong cái tổng sơ đồ phát triển chiến lược của đất nước về biển. Và đây là cái vấn đề tôi cho hết sức quan trọng. Và cái mẫu hình của Hải Phòng không phải chỉ bây giờ, tôi nghĩ một khoảng 127 năm về trước khi mà nhà địa lý Guru người Pháp ấy, khi mà từ từ Vũng Tàu mà đi ra để tìm cái nơi mà để làm cảng ở phía Bắc ấy, vâng. thì ông ấy không nhầm lẫn tôi nghĩ rằng như vậy đã cắm cái xào ở cái vùng lúc ấy gọi bến nhỏ Ninh Hải và nói rằng đây là cái nơi cái vùng cửa Nam Triệu cửa sông Hình Phễu này là cái nơi có tiền đề để làm cảng nước sâu của vùng Đông Bắc Châu Thổ Sông Hồng và đây cũng là cửa ngõ của rất nhiều các cái địa phương ở miền Bắc trong đó là có cái sân sau là một cái lãnh thổ của thậm chí Đông Nam Trung Quốc và đấy là cái sự không nằm lẫn và cái quá trình mà tăng trưởng của Hải Phòng và cái nhịp độ thay đổi đô thị hóa nó gắn với cái nhịp độ thăng trầm của cả Hải Phòng có thể nói đấy là cái quá khứ và bây giờ với cái tâm thức mới về phát triển ấy, thì Hải Phòng đã trở thành một cái mô hình cảng đô thị biển và gần đây là công nghiệp cái liều lượng mức độ nó như thế nào thì tôi nghĩ rằng là nói như tôi nói như vậy ấy, ờ, sở dĩ giữ được cái vị thế đấy đấy là chính là những cái chiến lược cái chủ trương đường lối của Đảng và Chính phủ và cái cụ thể hóa trong cái nghị quyết của Thành ủy và cái hành động của Ủy ban Nhân dân đã vâng. giữ được nhiều năm cái mô hình như vậy tôi vâng. nghĩ rằng rất là tốt nhưng tôi nghĩ rằng là cái quan điểm về thành phố cảng ở trong quá khứ và hiện đại nó khác nhau ví dụ như uh, Singapore cũng là thành phố cảng nhưng nó rất khác so với cả Hải Phòng thì theo cái quan điểm của ông một thành phố cảng hiện đại nó phải như thế nào liệu có phải Hải Phòng như bây giờ hay không ờ, cái thành phố cảng hiện đại ấy, thì tôi có thể nói như này này trong cái quy hoạch của giai đoạn ngay hệ thống cảng biển Việt Nam đến 2010 thôi là chúng ta quy hoạch có cỡ độ khoảng trên 80 cảng. Và bây giờ nữa chúng ta tiếp tục điều chỉnh quy hoạch. Tuần trước tôi cũng ngồi hội đồng về đánh giá môi trường chiến lược ấy thì chúng ta tiếp tục quy hoạch. Thế nhưng mà tiềm năng về cảng đất nước ta có nhiều. Nhưng mà khi chúng ta quy hoạch chúng ta phải phân kỳ không phải là dùng hết tiềm năng trong một cái giai đoạn có 10 năm. Bởi làm như thế chúng ta sẽ không đầu tư được. Tuy nhiên trong cái bước thăng trầm của cái định hướng phát triển như thế thì tôi nghĩ rằng là đối với chuyên gia nước ngoài về địa lý hàng hải cũng như những nhà uh, mà quy hoạch về cảng biển ấy thì có nói với tôi rằng là Hải Phòng nói đúng ra ấy, trong 80 cái hỏi nào chú hồi ơi có bao nhiêu cảng tức là port và bao nhiêu harbor chứ làm gì một cái đất nước như mày mà có đến 80 đến 100 cảng đều gọi là port cảng thì có vẻ như là về khái niệm rồi cái khái niệm ấy không phải nó kèm theo thể chế hóa và vấn đề chính sách vấn đề về hành chính hóa là không cẩn thận là mình rất sẽ sẽ không đúng hướng và à. chính vì thế cho nên là cái đầu tư nó giàn trải nhưng trong cái bối cảnh như thế tôi muốn nói người nước ngoài cũng như bản thân tôi là một cái người gắn bó với Hải Phòng và cũng theo dõi về biển cả thì tôi thấy rằng Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh kể cả vẫn được khẳng định và Vũng Tàu là ba cái cảng được gọi là cái port mà trong cái tầm cỡ và cái đẳng cấp của khu vực và quốc vâng. tế và cần phải phát huy những vâng. cái gì mà chưa làm được mình phải làm tiếp nhưng mà phải nói rằng đấy là cái quan trọng đầu tiên vâng xin hỏi Nguyễn Văn Thành tôi được biết là mới đây thì là cái kênh uh, à, Asia News Channel của Singapore đã bầu Hải Phòng là một trong 6 thành phố gọi là mới nổi à, ấn tượng nhất của châu Á vậy thì họ dựa trên những tiêu chí nào mà lại xếp hàng Hải Phòng như vậy vừa qua thì à, cái kênh truyền hình CNA của châu Á có xếp hạng Hải Phòng là một à, trong 6 cái thành phố đang nổi lên về sự phát triển bền vững của châu Á thì cái tiêu chí của người ta khi mà tôi trực tiếp có trao đổi với một số những cái hãng ấy, thì người ta có nói rằng là xem cái thái độ quyết quyết tâm chính trị của các cái nhà lãnh đạo khi mà xây dựng các cái chiến lược, các quy hoạch tổng thể để đảm bảo một cái yêu cầu phát triển bền vững. Anh phát triển hiện nay nhưng mà không triệt đường sống của con cháu trong tương lai, đảm bảo một yêu cầu phát triển một cách hài hòa. Vấn đề thứ hai nữa là trong các cái quy hoạch, các cái kế hoạch đặt ra thì đảm bảo các cái yêu cầu phát triển bền vững của Việt Nam ấy là đảm bảo theo yêu cầu thứ nhất là về phát triển kinh tế, thứ hai về xã hội và môi trường. Thành phố Hải Phòng đã xây dựng cái bộ chỉ số cho cái sự phát triển của thành phố trong tương lai và đã xây dựng danh mục các dự án khuyến khích đầu tư và những danh mục không khuyến khích đầu tư và có những dự án 300 triệu đô la vào thành phố Hải Phòng nhưng thành phố Hải Phòng đã từ chối. Vì sao? Vì nếu như chấp nhận một dự án này thì chúng ta sẽ phải khắc phục những cái hậu quả của nó về sau này liên quan đến công nghệ, liên quan đến chất thải môi trường, rồi liên quan đến các cái điều kiện của cái yêu cầu của phát triển bền vững. Và vâng, cụ thể là lĩnh vực nào ạ? Lĩnh vực là lĩnh vực là liên quan đến sản xuất phân bón, vâng. rồi liên quan đến khai thác các cái mỏ. Đấy là những cái yêu cầu đặt ra trong cái tình hiện này. Vâng. Ở à, đây thì xin hỏi thêm ông Chu Hồi là sau 10 năm kết luận 32 thì vào ngày 10 tháng 10 2013, Bộ Chính trị đã ban hành tiếp kết luận 72 về phát triển kinh tế xã hội Hải Phòng trong thời gian tới và nhấn mạnh Hải Phòng sẽ trở thành thành phố cảng xanh. Thì ở đây ông có thể làm rõ được cái khái niệm cảng xanh là như thế nào? Cảng xanh thì gồm có con tàu xanh rồi sử dụng nguyên liệu. Các nước bây giờ dùng biofuel tức là cái gọi là nhiên liệu sinh học để mà chạy cả tàu. Rồi vấn đề về vệ sinh môi trường, vấn đề chất thải, vấn đề chấp nhận hay không chấp nhận cái vấn đề đầu tư những cái dự án mà có thể gây ra lãng phí tài nguyên, hủy hoại môi trường rồi vấn đề về ờ, năng suất năng suất Đấy. rồi vấn đề về uh, những cái vấn đề môi trường từ bên ngoài tác động vào cảng và những vấn đề khác vào cảng bởi vì có những cái vấn đề mà mà người ta nói xanh ở đây hiểu theo nghĩa rộng thí dụ như bây giờ cảng hải phòng hải phòng không thể không có cảng nhưng anh có thể ừ, cái cái cảng hải phòng nó cần luồng thế nhưng cái luồng có thể bị sao bồi một cái sao bồi không phải chính con tàu nó gây ra cái cảng ấy nó gây ra sự có mặt cái cảng nó không làm cho vấn đề sao bồi mà những vấn đề tổng thể của tác động bên ngoài do cái phát triển kinh tế xã hội mà thiếu cái tổng hợp và liên ngành đôi khi mình nhìn cái bức tranh nó không trên một cái không gian vâng. cái mối quan hệ không gian thì tự nhiên là cái tính liên kết của nó bị cắt đoạn và cái Hải Phòng có bị sao bồi thì những vấn đề những cái cảng mà xấu đi về mặt điều kiện phát triển cảng như thế người ta nó cũng ảnh hưởng đến cái tư duy người ta gọi là xanh. Vâng. À, lấy từ góc độ thành phố thì ông Nguyễn Văn Thành có bổ sung thêm gì không về cái định hướng phát triển cảng xanh? Ờ, trong cái ờ, tư duy về thực hiện cái chiến lược ờ, phát triển về cái kinh tế xanh ấy, Thủ tướng Chính phủ đã ra một cái chiến lược phát triển đến năm 2020 và định hướng đến năm 2050. Và trong cái cái cái, cái nội dung của nó của cái nền kinh tế xanh đó là một cái kinh, nền kinh tế giảm thiểu khí carbon và chúng ta định lượng và cân đo đong à, định lượng được nó để làm các chỉ số trong cái công tác quản lý. Cái thứ hai đó là trong cái công tác về xây dựng một cái nền chiến lược ờ, chiến lược về cái tăng trưởng xanh ấy là nó có 11 cái lĩnh vực. Đấy, trong đó có sản xuất xanh, rồi tiêu dùng xanh và trên cơ sở đã đưa ra những cái tư duy suy nghĩ để đảm bảo một cái nền kinh tế hướng theo cái phát triển bền vững, giảm thiểu khí carbon. Vâng. Thưa ông Đặng Đức Hiệp, ở đây tôi muốn nhấn mạnh đến cái nền công nghiệp xanh khi mà chúng ta chuyển đổi. Chuyển đổi từ một nền công nghiệp mà tăng trưởng dựa trên quy mô, dựa trên vốn, dựa trên ờ, thâm dụng lao động rồi dựa trên khai thác tài nguyên sang một nền công nghiệp xanh đó không phải là một, một quá trình đơn giản nó cần phải có một lộ trình và như chúng ta đều biết là Trung Quốc hiện nay cũng đang rất là vất vả với cái định hướng đó vậy thì không hiểu thành phố nhìn cái việc chuyển đổi này như thế nào À, có thể là xuất phát từ cái mục tiêu tăng trưởng và tăng trưởng xanh như vậy thì thành phố đưa ra những cái định hướng và các cái lộ trình cho nó phù hợp à, cũng nhiều quốc gia kể cả Nhật Bản hoặc là à, Hàn Quốc kể cả Đài Loan à, trong cái giai đoạn tăng trưởng công nghiệp của người ta là người ta đưa cái tốc độ tăng trưởng công nghiệp quá nhanh sau đấy là phải quay lại xử lý những vấn đề môi trường thậm chí có những cái dự án mà sau này quay lại xử lý vấn đề môi trường nó còn tốn kém hơn cái việc tạo ra của các cái ừ, ờ, sản xuất sản phẩm công nghiệp đó à, rút kinh nghiệm từ các cái quốc gia này thì ờ, trong chiến lược phát triển công nghiệp của thành phố chúng tôi là phát triển công nghiệp nhưng mà nó ở một cái cơ cấu phù hợp và hai là khai thác các cái tiềm năng lợi thế của thành phố gắn với lại cái điều kiện của thành phố cảng là hướng về xuất khẩu hướng về cái, việc là tạo ra cái giá trị gia tăng nó cao hơn không để không ờ, khắc phục cái tình trạng mà xuất khẩu thô hoặc là gia công và hướng vào các cái công nghiệp mà công nghệ cao vâng. hướng vào các cái ngành công nghiệp mà à, để sử dụng à, lao động kỹ thuật cao và khoa học công nghệ tạo ra cái phần giá trị gia tăng cao hơn hoặc là TFP cao hơn à, và vì vậy mà nói thì chúng tôi đã đưa ra cả những cái danh mục các cái dự án trong từng thời kỳ có thể tiếp nhận không tiếp nhận khuyến khích hoặc là không khuyến khích để mà à, định hướng cho cái phát triển lâu dài và cũng là để đảm bảo có hiệu quả hơn cho các nhà đầu tư khi đến đầu tư vào thành phố. Vâng. Và từ đấy thì chúng tôi cũng đưa ra những cái tiêu chí trong việc sử dụng nhiên liệu, sử dụng nguyên liệu và sử dụng các cái yếu tố đầu vào để làm sao nó đảm bảo cái sự phát triển lâu dài của công nghiệp. Ở đây thì tôi muốn hỏi thêm ông Nguyễn Văn Thành. Thực ra thì khái niệm phát triển xanh là một khái niệm mà tất cả đều hướng tới. Nhưng ông có nghĩ rằng là đối với những thành phố, đối với những quốc gia còn đang phát triển thì khái niệm đó ở một góc độ nào đó có lẽ cũng hơi xa xỉ một chút à, bởi vì làm sao bởi vì nói thế thôi bây giờ tất cả các địa phương đều mong muốn thu hút à, các dòng đầu tư vào trong cái bối cảnh nguồn lực rồi là trong cái bối cảnh nền kinh tế đang khó khăn như hiện nay vậy thì một khi mình đưa ra những cái danh sách hạn chế đầu tư mình đưa ra những cái danh sách mà định hướng tới phát triển kinh tế xanh liệu nó có ảnh hưởng tới GDP tới thu hút à, đầu tư rồi tới nguồn thu của thành phố rồi là tạo ra những sức bật khác hay không với tư cách là người đứng đầu thành phố ông nhìn nhận cái câu chuyện này như thế nào ờ, chúng ta phải thấy một vấn đề như này là à, nếu như các các nhà kinh tế thế giới người ta đã đã đã nói rằng nếu phát triển trước khắc phục sau thì đây là một chiến lược tồi thế cho nên là nếu như mà chúng ta thực hiện cái chiến lược tăng trưởng xanh ấy thì nó liên quan đến một số cái rào cản đối với một số ngành nghề sẽ không đầu tư không khuyến khích đầu tư cái đó nó sẽ phải giảm giảm thiểu và điều chỉnh đi nhưng mà trước cái yêu cầu như thế là chúng ta buộc phải làm mà không còn con đường nào khác để đảm yêu cầu một cái yêu cầu phát triển cho tương lai và hiện tại cho nên nó sẽ ảnh hưởng đến cái tốc độ phát triển trong một cái giai đoạn nào đó nhưng cái quan trọng hơn là chúng ta sẽ phải có những cái cơ chế chính sách để khuyến khích hỗ trợ cho những cái ngành kinh tế mà phát triển xanh trong 11 cái lĩnh vực đó từ công nghiệp, nông nghiệp đến môi trường đến các cái lĩnh vực khác cho nên là phải có những chính sách để hỗ trợ và giảm thiểu những cái chính sách đối với những cái ngành khác đi thì thì chúng ta sẽ dần dần sẽ có thể khắc phục được những cái rào cản mà nó liên quan đến cái sự phát triển mà mà yêu cầu là cần phải phát triển nhanh. Vâng, xin cảm ơn. À, đây tôi cũng à, nói thêm với lại mình là thế này, đúng là khi mà uh, chúng ta có những cái quy định về không tiếp nhận một số ngành thì cái đấy là nó làm cho cái môi trường đầu tư chung người ta cảm thấy có vấn đề và đấy cũng là một cái mà chúng tôi cũng muốn lý giải là, là có một số năm là cái ờ, chỉ số đánh giá về môi trường đầu tư đấy vâng. là Hải Phòng là bị tụt hạng bị tụt hạng bởi vì là một số lĩnh vực một số ngành là chúng tôi không tiếp nhận và cái đấy thì khi mà xem xét môi trường đầu tư người ta cho rằng thế là không tốt vâng. nhưng mà chúng tôi thì cho rằng là cái vấn đề để phát triển được bền vững phát triển lâu dài thì công việc đấy vẫn phải làm và thực tế làm việc đấy thì chúng tôi vẫn lại thu hút được các cái dự án đầu tư quy mô lớn hơn ờ, tác dụng của nó là phát triển ờ, bền vững hơn lâu dài hơn và đấy cũng là một cái cách nghĩa hôm nay tức là mặc dù là cái hệ số cái chỉ số thu hút uh, môi trường đầu tư của Hải Phòng bị giảm nhưng thu hút đầu tư của Hải Phòng là vẫn tăng lên Đấy, nhìn bề ngoài thì người ta tưởng đấy là mâu thuẫn vâng. nhưng thực chất đấy là logic bởi vì là gì à, các nhà đầu tư lớn các nhà đầu tư mà phát triển lâu dài thì người ta lại đồng tình với thành phố trong cái quan điểm thế một số nhà đầu tư nhỏ bây giờ đến ví dụ như hệ số sử dụng đất không tốt thì chúng tôi cũng không thu hút và như vậy thì trong cái, cái tiếp cận với nhà đầu tư là người ta cho rằng là cái có thể là cái chỉ số là, tiếp cận đất đai là khó đúng không? Là khó <laughs> hoặc là một vài chỉ số khác là vâng. khó cho nên là cái đánh giá cái chỉ tiêu chung là nó bị giảm vâng. nhưng thực tế 3 năm vừa rồi thì thu hút đầu tư nước ngoài của Hải Phòng là vẫn tăng và tăng rất cao. Năm 2013 thì là chỉ số PCI của Hải Phòng là bao nhiêu? Năm 2013 à, tôi nhớ là, bao nhiêu? là là ừ, theo xếp của Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam đấy thì là tụt khoảng độ 10 bậc. Vâng. Đấy, từ là là ba mươi mấy mà xuống đến 47 thì phải. Nhưng trong khi đó thì thu hút đầu tư nước ngoài Hải Phòng là vẫn tăng Năm cao. Năm ngoái thì lại đứng là, thứ ba toàn và, vâng, quốc. Và lên là 2,6 tỷ mà toàn những nhà đầu tư lớn. Đấy, các nhà đầu tư mà có tiềm lực, ờ, có thị trường và có đủ các cái yếu tố để người ta đầu tư và đầu tư rất nhanh. Vâng. Cho nên đấy là một cái mà chúng tôi cũng ờ, ờ, rất là thống nhất trong quá trình chỉ đạo ờ, không bức xúc không sốt ruột khi mà có những cái thay đổi về các cái điều kiện của môi trường đầu tư. Vâng, xin cảm ơn ông Đan Đức Hiệp. Thưa quý vị và các bạn, nói đến Hải Phòng là nói đến công nghiệp. Nhiều lĩnh vực công nghiệp Hải Phòng đã dẫn đầu cả nước về sản lượng và thị phần. Ở đây thì tôi chỉ đưa ra một số những con số cụ thể. Ví dụ như sản xuất thép xây dựng của Hải Phòng hiện đã chiếm 18,7% tỷ trọng của cả nước. Sản xuất xi măng chiếm 8,84% sản lượng của cả nước. Về giá trị sản xuất công nghiệp, Hải Phòng đứng thứ 7 cả nước và đứng thứ 3 toàn miền Bắc, chỉ sau Hà Nội và Bắc Ninh. Mạnh về quy mô và sản lượng, tuy nhiên cũng giống như hầu hết các địa phương khác thì ờ, công nghiệp Hải Phòng cũng đang đứng trước những yêu cầu cần phải chuyển đổi và tái cơ cấu khi mà mô hình tăng trưởng cũ đã tới hạn. Sau hơn một năm triển khai dự án tại khu công nghiệp Đình Vũ, Hải Phòng, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất lốp xe Bridgestone Việt Nam đã quyết định tăng vốn đầu tư thêm gần 650 triệu đô la Mỹ và nâng tổng vốn đầu tư đăng ký của doanh nghiệp này lên tới hơn 1,2 tỷ đô la Mỹ. Đại diện công ty cho biết, từ nửa cuối năm 2014 cho đến nửa đầu năm 2016, công ty sẽ tiếp tục điều chỉnh quy mô, tiếp tục xây dựng, mở rộng nhà xưởng và chính thức đi vào sản xuất. Chúng tôi đầu tư ở Hải Phòng và chủ yếu sẽ xuất khẩu. Lợi thế lớn nhất là cảng Lạch huyện sắp hoàn thành, và đó chính là điều kiện để chúng tôi sản xuất có hiệu quả hơn. Ngoài dự án Bridgestone có mức tăng vốn lớn nhất, 12 lượt dự án khác đang hoạt động cũng đăng ký tăng thêm gần 48 triệu đô la Mỹ để mở rộng sản xuất và kinh doanh. Theo tính toán của Cục Thống kê Hải Phòng, năm 2013, Doanh thu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Hải Phòng đạt khoảng 1,4 tỷ đô la Mỹ. Hải Phòng là một trong những thành phố phát triển nhanh chóng của Việt Nam, có cảng biển, một sân bay và là một thành phố đông dân có trình độ học vấn cao. Hơn nữa, khu kinh tế V-Ship là khu vực có nhiều ưu thế đầu tư. Đó là những lý do mà chúng tôi đầu tư vào Việt Nam. Năm nay chúng tôi sẽ chuyển đổi một số nhà kho thành nơi sản xuất để tăng sản lượng cung cấp. Dự kiến doanh thu sẽ tăng đều và ít nhất sẽ vào khoảng 30 đến 50% so với những năm trước. Không chỉ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng vốn, mở rộng sản xuất mà ngay cả các doanh nghiệp trong nước cũng đã chú trọng hơn cho đầu tư sản xuất đây là dự án sản xuất mới của công ty cổ phần nhựa thiếu niên Tiền Phong với diện tích hơn 17 ha. Đại diện công ty cho biết, dự án nhà máy sẽ chính thức hoàn thành vào năm 2016 và sẽ trở thành trung tâm ống nhựa của cả nước. Kinh phí bỏ ra là trên dưới 200 tỷ để mà đầu tư phát triển bằng cách là nhập các cái dây chuyền của châu Âu về cho công ty có thể sản xuất ống lớn ống từ ống Phi 20 đến Phi 2000. Hiện thành phố Hải Phòng đang đẩy nhanh xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, khu đô thị công nghiệp và dịch vụ Bắc Sông Cấm, các khu công nghiệp Nam Đình Vũ, Nam Tràng Cát, Tràng Duệ nhằm tạo điều kiện để thu hút thêm các doanh nghiệp vào đầu tư, đặc biệt là những nhà đầu tư có quy mô lớn và hàm lượng công nghệ cao. là chúng tôi tham mưu về cái vấn đề cải thiện môi trường đầu tư, tham mưu về những cái công tác đầu tư để nâng cấp được cái môi trường đầu tư đặc biệt là đầu tư về hạ tầng cũng như chúng tôi tham mưu về những cái cách thức và phương cách và cũng như những kế hoạch trong việc xúc tiến đầu tư làm sao cho hiệu quả nhất. Chúng tôi đã làm tốt các cái việc thực hiện cái quy hoạch phát triển ờ, công nghiệp. Ờ, thứ hai nữa là ờ, triển khai thực hiện cái quy hoạch phát triển điện lực của thành phố. Thứ ba nữa là là là đảm bảo cái cung ứng điện à, ổn định và đặc biệt nữa là đảm bảo chất lượng theo cái yêu cầu của các cái nhà đầu tư. Kết thúc năm 2013, Hải Phòng đứng thứ ba toàn quốc với hơn 2,6 tỷ đô la Mỹ trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Tuy nhiên, báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố cũng nêu rõ tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP tăng thấp hơn so với những năm gần đây, tăng 7,51%, thấp hơn so với kế hoạch. Chất lượng hiệu quả tăng trưởng chưa cao, đặc biệt là công nghiệp vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng sẵn có. Vâng, xin hỏi ông Nguyễn Văn Thành, à, công nghiệp thì từ lâu đã điểm sáng và là trở thành trụ cột của nền kinh tế Hải Phòng. Tuy nhiên, những gì đã xảy ra một hai năm qua đã cho thấy là một khi kinh tế gặp khó khăn, một khi hai cái yếu tố rất là quan trọng của công nghiệp, đó là thị trường và vốn gặp khó khăn thì rõ ràng là công nghiệp của Hải Phòng cũng đã bị trượt lại trong một hai năm trở lại đây. Vậy ông có sợ rằng là ở trong những cái bối cảnh cụ thể thì đôi khi điểm mạnh của Hải Phòng lại trở thành điểm yếu? Ờ, thực ra thì ờ, trong những năm vừa qua ấy, thì đối với một số cái ngành mà thuộc về thế mạnh của thành phố Hải Phòng như đóng tàu ờ, rồi sản xuất thép nhưng hiện nay thì đang là những cái thách thức vì hiện nay là cái lượng công nhân trong cái ngành đóng tàu chiếm khoảng 54% Thế và liên quan đến các cái ngành đóng tàu thì đã vừa qua đã có những cái điều chỉnh mà nó tác động đến cái sự phát triển và có những cái thách thức lớn liên quan đến cái quá trình phát triển. Vâng. Thế thì bây giờ cái yêu cầu đặt ra thì đối với thành phố Hải Phòng vừa qua thì tập, thể Bộ chỉ đã ra cái kết luận số 72 xác định cái mô hình phát triển của thành phố Hải Phòng đó là thành phố cảng xanh nhưng hướng là dịch vụ công nghiệp. Thế và đối với ngành công nghiệp vẫn xác định là cái ngành chính nhưng sau ngành dịch vụ và sẽ lựa chọn cơ cấu điều chỉnh lại cái, cái kinh tế của thành phố Hải Phòng đối với những cái ngành công nghiệp mà chúng ta lựa chọn đảm bảo một cái yêu cầu phát triển bền vững đấy đấy là những cái yêu cầu đặt ra trong cái tình hiện này vâng thưa ông đặng hiệp ở đây thì ông có thể bổ sung thêm được không ví dụ trong những cái định hướng đó hiện nay thì chúng ta đang có một số cái ngành mũi nhọn của hải phòng ví dụ như đồng chí bí thư cũng vừa nêu lên ví dụ đóng tàu ví dụ như thép ví dụ như xi măng vậy thì trong thời gian tới khi mà chuyển đổi thì chúng ta phải tiếp cận như thế nào liệu những ngành này sẽ tiếp tục đóng cái vai trò trụ cột của nền kinh tế hải phòng nữa hay không à, có thể khẳng định là với lại cơ cấu kinh tế công nghiệp của hải phòng lúc này đấy thì à, đóng tàu là chiếm độ khoảng gần 15% À, à, thép và luyện thép và cán thép cũng khoảng ở 14 15%. À, xi măng là cũng khoảng 12 13% và giày dép may mặc à, cũng tương đương như thế. Bốn nhóm ngành này là chiếm trên 55% giá trị sản xuất công nghiệp của Hải Phòng. Vâng. À, có thể nói là trong 15 2 10 10 15 năm trước thì cái những cái nhóm này nó đã phát triển khá mạnh, tạo việc làm và cũng cung ứng các sản phẩm trên thị trường khá thuận lợi. À, tuy nhiên mà nói thì 2 3 năm trở lại đây À, khi kinh tế trong nước cũng có những khó khăn thị trường có vấn đề đầu tư có vấn đề thì những nhóm ngành này đang là những thách thức đối với thành phố Hải Phòng Đấy, ví dụ như là đóng tàu 2 năm vừa rồi là 2 3 năm vừa rồi âm liên tục Đấy, mỗi năm âm khoảng độ 3 mấy phần trăm làm cho công nghiệp của Hải Phòng là là tăng trưởng chậm lại hay là à, thép chẳng hạn thì năm ngoái năm nay cũng đang là âm khoảng độ 17 18 phần trăm tức là sản xuất ra không tiêu thụ được cái quy mô công suất nó quá lớn đấy và cái thứ ba là xi măng thì cũng là là là chậm lại như vậy là ba cái nhóm ngành chính trong cái nhóm ngành này thì trở thành thách thức giày dép mà may mặc thì chúng ta thấy là gì cũng là sản xuất rất lớn xuất khẩu rất cao nhưng mà cái giá trị gia tăng thì không không lớn à, cho nên là trong cái cơ cấu kinh tế thế thì thành phố thấy là nếu mà tiếp tục duy trì cơ cấu công nghiệp như hiện nay thì cái khả năng mà không tăng trưởng được mạnh rơi vào cái bẫy trung bình là đương nhiên bởi vì là à, cái cơ cấu như vậy cho nên thành phố đã quyết định là điều chỉnh lại cơ cấu của công nghiệp à, công nghiệp trong à, những năm vừa rồi và sắp tới là sẽ hướng về những cái nhóm ngành mà có giá trị gia tăng cao hơn, những nhóm ngành mà thị trường xuất khẩu lớn hơn, những nhóm ngành mà thay thế nhập khẩu để tạo điều kiện là khai thác tốt các cái tiềm năng lợi thế và đặc biệt mà nói thì những nhóm ngành mà có ứng dụng công nghệ cao, giá trị gia tăng cao để tạo thêm cái nguồn thu ngân sách và không ảnh hưởng nhiều đến môi trường và không ảnh hưởng đến các cái yếu tố đầu vào như những nhóm ngành hiện nay ảnh hưởng đến yếu tố đầu vào rất lớn à, xi măng thì ảnh hưởng đến là là điện đến than thế rồi là thép cũng là ảnh hưởng đến điện đến than thì chúng ta là sẽ không định hướng nhiều vào những nhóm vâng. ngành đấy à, tỷ trọng những nhóm nhóm ngành đấy là dần dần sẽ giảm xuống tất nhiên là quy mô những cái đơn vị đấy hiện nay vẫn hoạt động theo nhu cầu của thị trường nhưng không tăng tỷ trọng trong khi đó thì tăng ở các cái nhóm ngành khác dần lên thì sẽ làm cho cái cơ cấu kinh tế nó hợp lý hơn vâng. và năm ngoái năm nay à, thì à, tỷ trọng này đã được giảm xuống và những cái nhóm ngành công nghiệp như là công nghiệp điện tử đấy, công nghiệp à, à, chế tạo là đã tăng dần đi và không phải là chỉ trong những cái à, giá trị gia tăng mà ngay cả trong thu ngân sách thì chúng tôi cũng thấy là nhóm mà sản xuất công nghiệp có giá trị gia tăng cao, nhóm dịch vụ đã dần dần chiếm trên 50% trong tổng thu của ngân sách thành phố và như vậy chúng tôi cho rằng là cái chuyển dịch cơ cấu kinh tế từng bước như vậy là nó sẽ tốt hơn và chúng tôi sẽ đẩy mạnh cái việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế tái cơ cấu lại cái cơ cấu kinh tế thành phố trong những năm sắp tới. Vâng, ông Chu Hồi ông nhận định như thế nào về cái chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thành phố à, trong thời gian tới cũng như là định hướng mà đồng chí Bí thư đã nêu đó là tăng cái hàm lượng của cái phần gọi là dịch vụ cảng biển lên khi chuyển dịch cơ cấu nói kể cả về cảng cũng như công nghiệp ấy, là phải đặt bối cảnh để chuyển dịch cơ cấu toàn cái lợi thế của lãnh thổ Hải Phòng. Cho nên anh Hiệp có nói tức là khi ta tăng các cái ngành nghề mới thì ta tăng cái lợi khai thác hiệu quả những lợi thế cho sánh khác mà hiện nay Hải Phòng đang có mà chưa phát huy thì nó sẽ bù đắp lại được những cái thiếu hụt mà vừa rồi mà bốn lĩnh vực công nghiệp có thể xảy ra. Cho nên khi nói rằng là là chuyển đổi cơ cấu trong công nghiệp thôi thì chúng ta đã phải đặt cái công nghiệp trong một bối cảnh cái tư duy hệ thống cho toàn thành phố để chúng ta nhìn cái lợi thế. Mà tôi cho rằng Hải Phòng có một cái lợi thế rất đặc biệt. Tôi không chỉ nói là cái vị trí địa chính trị mà cái lợi thế ngay trong lãnh thổ Hải Phòng thôi. Cái sự phân hóa lãnh thổ nó cho chúng ta vừa có núi, vừa có đồng bằng, vừa có biển, vừa có đảo. Thái Bình Nam Định cũng có cái đó. Mà tôi nói đảo như đảo Cát Bà là một cái đảo thứ ba lớn thứ ba trong cả nước, một trong ba cái đảo. Nhưng mà lại cái đảo duy nhất là cái đảo lớn nhất mà lại là đá vôi đấy một cái cụm cái cái cái quần thể đảo đá vôi mà không có trên thế giới mà tập trung kể cả vịnh vái tử long hạ long cát bà và long châu bốn cái này hiện nay chúng ta khai thác nó cái tư duy khai thác chưa phải mình nhìn vào đâu hiện nay mình vẫn đi khai thác những cái lợi thế mà có sẵn và có thể giống như mình gọi của miếng chín phải không ạ sờ thấy được ăn được mình làm trước từ xưa nay như vậy và sắp tới như anh hiệp nói đấy là chúng ta phải phân tích lại cái lợi thế của lãnh thổ những cái giá trị tiềm năng và nhìn nhận lại cái tài nguyên có nhiều cái giá trị mà mình muốn có thay thế ngay cả nghề cá muốn thay thế nghề cá truyền thống cứ đi đánh cá bán là chính thì có những cái loại nghề cá giải trí nó nó nó vẫn thu được từ cái một cái đơn vị biển như thế cá vẫn còn nó vẫn là một cái nghề cá ví dụ thế Hải Phòng có những cái tiềm năng tương tự như thế và khác nữa vâng. những cái giá trị toàn cầu thì tôi cho rằng đây chính là những cái hướng mà như như anh Hiệp Minh Thành nãy nói mình đưa một cái vấn đề tăng trưởng xanh vào đây là cả là một thứ khó trong cái bối cảnh vì cái xuất phát điểm của chúng ta uh, nó khác nhau các bạn nước ngoài thì tôi hay đùa gọi là xuất bay lên muốn con rồng xanh nhưng bay tên từ cái xe Mercedes mình thì con rồng xanh đang bay lên từ một cái xe đạp tuy nhiên không có nghĩa là ngưng người ta muốn có ngày mai thì ta phải bắt đầu từ hôm nay và cái cái trong kinh tế thì cái đánh đổi trả giá cái drop là hoàn toàn có thể và như anh Diệp nói đấy, mình có thể giảm cái này đi nhưng trên thực tiễn cái tổng thu nhập của hải phòng vẫn tăng vâng. nhưng mà cái tổng thu nhập như lúc đầu ta nói đấy nó chưa phải là cái chỉ số cuối cùng mà nó là cái chỉ số còn quality chất lượng nữa thì chúng ta đang điều chỉnh để làm sao quá trình điều chỉnh thay đổi cơ cấu bên cạnh cái lượng thì chúng ta phải chú ý đến chất thì tôi cho rằng cái quan điểm và cái vững vàng như thế đấy chính là một cái chỉ đạo chính trị nó phải có bản định vâng đấy. xin hỏi ông Nguyễn Văn Thành rõ ràng là để mà phục vụ cho công cuộc tái cơ cấu à, à, kinh tế của Hải Phòng thì vẫn còn rất nhiều việc phải làm và đặc biệt là nguồn lực đòi hỏi rất là lớn. Vậy thì theo đánh giá của ông trong cái bối cảnh mà khó khăn hiện nay ở tất cả các nguồn lực từ trung ương cho tới các doanh nghiệp trong nước thì đâu sẽ là cái động lực để mà Hải Phòng triển khai cái cái cái công cuộc chuyển đổi này? Ở ờ, trong cái <clears throat> thực hiện cái mô hình phát triển kinh tế của Hải Phòng ấy, cái điều chỉnh mô hình ờ, kinh tế thì bây giờ chúng ta phải tính toán đến các cái nguồn lực thì các cái nguồn lực hiện nay thì tập trung vào các cái nguồn từ tại chỗ nguồn lực trong nước nguồn đầu tư từ nước ngoài thế thì cái nguồn nào là chính vâng thì cái quyết định ở đây thì chúng ta phải tập trung vào cái, cái, cái tiềm năng vị thế khai thác tiềm năng vị thế của thành phố như là giáo sư Nguyễn Chu Hồi nói đây là một thành phố cảng cho nên phải đẩy mạnh cái phát triển cái ngành dịch vụ cảng Đấy, trong cái xu thế hiện nay và cái dịch vụ nó có 6 cái loại dịch vụ trong đó cái phát triển cái ngành logistics thì chúng ta đang ngồi đây để yêu cầu đây là một cái cái thế mạnh của thành phố Hải Phòng mà không nơi nào có được mà cảng Hải Phòng lại ra đời trước thành phố năm 1874 ra là thành phố Hải Phòng thì năm 1888 mới thành lập thành phố Hải Phòng trong suốt một chiều dài như thế thì luôn luôn xác định cái vị trí như thế. Thế vấn đề thứ hai thì là phải chú trọng đến cái phát triển cái nguồn nhân lực đấy, để có chất lượng để đảm bảo được khai thác hết cái tiềm năng vị thế của thành phố trong cái bối cảnh mà chủ động ờ, hội nhập kinh tế quốc tế và cái bối cảnh cạnh tranh hiện hiện nay. Vâng. Thưa ông Đan Đức Hiệp, quay trở lại cái vấn đề mà chúng ta đã bàn là thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. 2013 là có thể coi là một điểm sáng của cái thu hút đầu tư nước, trực tiếp nước ngoài của Hải Phòng. Chúng ta đứng ở thứ ba cả nước về thu hút đầu tư. Chúng ta có những cái dự án rất là lớn, ví dụ như dự án Bristol là 1,2 tỷ đúng không ạ? dự án LG là 1,5 tỷ rồi là khu công nghiệp Việt Nam Singapore cũng sắp sửa hình thành và cũng sẽ thu hút được những cái dự án rất là lớn. Vậy thì tại sao theo đánh giá của ông tại sao họ lại chọn Hải Phòng? À, có thể nói là các nhà đầu tư hiện nay thì họ chọn Hải Phòng với mấy cái lý do một là à, chúng ta cũng thống nhất với nhau về cái lợi thế về vị trí địa lý. Nhà đầu tư bao giờ cũng muốn đầu tư vào đâu mà có lợi cho họ nhất lợi thế về vị trí bởi vì là nếu mà đầu tư chỉ hướng vào thị trường à, trong nước của Việt Nam thôi thì quy mô nó không lớn lắm cho nên họ nhằm đầu tư vào đâu mà để là xuất khẩu được tốt nhất thì họ lựa chọn Hải Phòng bởi vì ở đây các cái dự án đầu tư lớn vào đây ví dụ như Bridgestone một ngày sẽ gần 50 cái nghìn cái lốp để xuất khẩu nếu mà 50.000 lốp này mà vận chuyển mà mấy trăm cây số thì tự nhiên là chi phí nó sẽ khác cho nên họ chọn ở đây hay là kể cả LG cũng vậy bởi vì là cái cơ cấu sản phẩm của họ là chỉ khoảng 3 40% tiêu thụ trong nước còn 6 70% là xuất khẩu phải chọn những cái nơi mà có lợi thế về vận tải thì Hải Phòng chúng tôi là một cái nơi có lợi thế về vận tải không những là cảng biển mà hàng không và vận tải đường sông vận tải đường bộ để nối với lại các cái địa phương trong cả nước cũng như là ra quốc tế rất thuận lợi thì đấy vâng. là cái thuận lợi thứ nhất cái thứ hai họ cũng chia sẻ à, với chúng tôi là lãnh đạo thành phố rất quyết tâm đấy và chúng tôi cũng xác định là thu hút đầu tư nước ngoài là một trong những cái biện pháp quan trọng để mà phát triển và tái cơ cấu, điều chỉnh cơ cấu kinh tế thành phố lúc này. Bởi vì trong nước chúng ta đang có rất khó, doanh nghiệp trong nước rất khó, khó về vốn, khó về thị trường, khó về các điều kiện khác. Nhưng các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài thì họ là thị trường thế giới, cho nên là họ không vướng nhiều ở chỗ này. Cho nên là họ cũng không vướng bởi cái lãi suất vay cao hay là vốn hay là những cái vướng mắc nợ động hay là nợ đấy của của chúng ta là là là là là là, là không vướng cho nên vâng. là họ cũng rất chia sẻ với thành phố và chúng tôi quyết tâm coi đấy là một yếu tố và họ lại có công nghệ nữa có tiềm năng về tài chính thì chúng tôi cho rằng đấy là một trong những cái biện pháp quan trọng để mà tái cấu trúc lại cơ cấu kinh tế thành phố chúng ta muốn nói thế thôi bây giờ doanh nghiệp nào bỏ được một tỷ đô la ra để mà đầu tư sản xuất là là khó 10 triệu cũng khó rồi thì chúng tôi cho rằng cái đấy là cái thứ hai cái thứ ba phải nói là họ cũng vẫn nói với chúng tôi là họ đến với Hải Phòng bởi vì nhiều thứ ở Hải Phòng đã sẵn sàng. À, chúng tôi đã sẵn sàng về điều kiện mặt bằng. Đấy, mặt bằng của chúng tôi là khu kinh tế Đình Vũ Cát Hải là khoảng 22.000 à, hecta và trong đó có nhiều khu công nghiệp đã có mặt bằng sẵn. Đấy, các không những là mặt bằng mà các cái điều kiện hạ tầng như đường xá, cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc là đều đã à, thuận lợi họ vào có thể sản xuất được ngay. Như Bridgestone ấy chỉ sau 10 tháng là một cái nhà máy gần 600 triệu đã được xây xong và đi vào hoạt động hay là LG người ta cũng dự kiến là chỉ đến tháng 8 này là đã có sản phẩm vâng. thì chúng tôi cho rằng đấy là một cái rất sẵn sàng cái thứ ba là chúng tôi cũng đã ý thức được vấn đề này như ông bí thư đã nêu ấy, nguồn nhân lực là một trong ba cái thách thức và một trong ba cái yếu tố phát triển cho nên một vài năm nay thành phố đã tập trung rất cao cho việc để đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ờ, phần lớn nguồn nhân lực hiện nay các doanh nghiệp người ta tuyển vào người ta thấy là đều là đáp ứng được cái yêu cầu cho cái sự phát triển của họ và vì vậy mà nói thì họ lựa chọn Hải Phòng là một trong những cái địa chỉ đầu tư mà thích hợp vào lúc này. Vâng, xin hỏi Nguyễn Văn Thành, liệu các dự án lớn có phải là cái định hướng thu hút đầu tư của Hải Phòng trong thời gian tới hay là không? Vì như chúng ta đều biết là trong năm vừa qua thì cả nước cũng đã thu được rất nhiều cái dự án tỷ đô và các dự án này đã có những tác động rất là lớn tới cơ cấu của từng địa phương khác nhau. Vậy thì không hiểu các dự án mà Hải Phòng vừa thu hút trong thời gian vừa qua đã có tác động như thế nào tới cơ cấu kinh tế của thành phố? ở ờ, trong thời gian vừa qua ấy, thì thành phố Hải Phòng đã chuẩn bị các cái điều kiện về môi trường và các cái dịch vụ để phục vụ cho các cái dự án đầu tư nước ngoài như là Phó tỉnh Đan Đức Hiệp đã vâng. trình bày. Thế thì cái định hướng của Hải Phòng như này là như, như thế nào? Thì đối với các doanh nghiệp to, uh, lớn hay trung bình hay nhỏ, nhưng cái quan trọng ở đây là là cái cái, cái doanh nghiệp đó là phải đảm bảo các cái tiêu chí Đấy, về công nghệ, về các tiêu chuẩn về môi trường và các cái sản phẩm có có và tạo ra cái giá trị gia tăng. Thế nhưng mà chúng ta định hướng vào những cái doanh nghiệp lớn để tạo cái sự chuyển dịch cơ cấu đối với thành phố Hải Phòng trong cái thời gian tới. Thì cái đó hết sức quan trọng. Thưa ông Đa Đức Hiệp, à, trong một hai năm tới thì Hải Phòng sẽ có một bước nhảy vọt về hạ tầng đó là chúng là điều mà chúng ta có thể nhìn thấy. Ví dụ như là đường bộ thì có dự án cao tốc Hà Nội Hải Phòng sẽ hoàn thành vào năm 2015 à, đường không thì có sân bay quốc tế Cát Bi cũng sẽ hình thành trong năm 2015 rồi đường thủy thì có cảng quốc tế Lạch Huyện hình như là hoàn thành vào 2016 đúng không ạ? Vâng. Vậy thì ở đây thì tôi còn chưa nói đến cái tuyến đường sắt à, Hà Nội Hải Phòng. Vậy thì ông kỳ vọng như thế nào về cái tác động của các dự án hạ tầng quan trọng này đối với việc thu hút đầu tư của Hải Phòng trong những năm tới đây? À, tôi cho rằng là đấy là những cái dự án đầu tư lớn à, đối với lại Hải Phòng và nó cũng không phải chỉ vì Hải Phòng À, dự án ờ, ờ, cảng cửa ngõ lạch huyện khi mà quy mô nó lên 100 150 triệu tấn thì nó sẽ kéo theo sự phát triển của cả cái vùng phía Bắc này. Đấy, các khu công nghiệp, các khu kinh tế sẽ kéo theo cái sự phát triển đấy và đối với Hải Phòng thì dịch vụ nó sẽ tăng rất lớn. À, cái thứ hai là sân bay Cát Bi cũng vậy, đây là cái sân bay mang tính chất vùng. Khi mà nó quốc, ờ, có những cái chuyến bay quốc tế kể cả là hành khách hoặc là vận tải hàng hóa nó sẽ kéo theo cái sự phát triển của cả vùng các cái địa phương vùng đồng bằng sông Hồng hay là dự án đường ô tô cao tốc ờ, Hà Nội Hải Phòng cũng vậy nó kéo theo sự phát triển của cả cái vùng động lực phía Bắc kéo lên cả các cái địa phương phía Nam Trung Quốc nữa ờ, và những cái dự án lớn này thì tôi cho rằng là đây là những cái cơ sở hạ tầng rất quan trọng cho sự phát triển của Hải Phòng không phải chỉ 2 3 năm 5 10 năm mà kéo dài khoảng độ 3 đến 50 năm sau cho cái sự phát triển của Hải Phòng cũng như là của các cái địa phương trong vùng này. Chỉ khi mà các cái yếu tố hạ tầng này, các điều kiện hạ tầng này được hoàn thiện thì nó sẽ là một cái động lực quan trọng để thúc đẩy trước hết phát triển của Hải Phòng nhưng đồng thời là phát triển kinh tế của các cái địa phương phía Bắc và của Việt Nam. Vâng, có thể nói là 2015 sẽ là một cái năm rất là quan trọng về mặt hạ tầng đối với cả Hải Phòng và tôi nghĩ rằng lúc đấy mọi người thì đều rất là hạnh phúc bởi vì là đi từ Hà Nội Hải Phòng mất có 45 phút đúng không ạ? Chứ không phải đi đường năm nó tắc như bây giờ. À, ông Chu Hồi ông đánh giá như thế nào về cái dự án cảng quốc tế Lạch Huyện? Người ta vẫn gọi là siêu dự án 25.000 tỷ. Đấy là một dự án rất là lớn. Ông đánh giá như thế nào về về cái tác động của dự án này đối với kinh tế biển của Hải Phòng? Tôi nghĩ rằng uh, sở dĩ uh, khi phân tích về Hải Phòng và cụ thể là cái dự án cảng uh, quốc tế cửa ngõ Lạch Huyện ấy, thì chúng ta phải đặt trong cái bối cảnh của cả nước. Nếu như 10 năm trước ấy, sau những các cái việc tư duy về cảng truyền thống như mấy cái cảng như Hải Phòng từ từ thời Pháp ấy thì cũng có những cái nhà tư vấn hàng hải cho rằng là miền Trung mới là cái nơi hội tụ các yếu tố của cảng biển bởi vì rằng là ở đấy có nhiều cái vịnh nước sâu rồi ở đấy ít xa bồi ờ, rồi ở đấy gần các cái tuyến hàng hải quốc tế gần các cái trũng nước sâu và cái độ sâu rất lớn thì mụi rất hẹp cho nên là cái khả năng hội nhập nó sẽ nhanh hơn làm những cửa ngõ trung chuyển nhưng đấy tôi với tư cách đối với tôi tôi cũng đã phản biện trên cái số tạp chí hàng hải tháng tháng trước à, thì tôi có nói rằng đấy là ta mới nhìn từ biển vào nhưng nhìn từ đất liền ra một cái cảng nó như cái mồm ấy lấy cái gì để ăn thì miền Trung lại hoàn toàn không có cái thế mạnh đó mà lại khu vực phía Nam và khu vực phía Bắc trong đó Hải Phòng là trung tâm từ trước nay người Pháp không nhầm lẫn khi chọn đây là một cái trung tâm của cái cửa ngõ hướng biển thì đấy chính là cái lợi thế tức là nói về đầu vào nhập vào ta phải có cái nhập ra thế mà bây giờ trong cái bối cảnh của biển Đông kể cả thiên tai nhẫn nhân tai thì Hải Phòng và phía Nam vẫn có ưu thế. Và đây chính là cái mà tôi cho rằng là mình phải phân tích cái lợi thế so sánh đấy để mình vững vững bước quyết tâm về mặt chính trị là cái vị thế của mình phải khẳng định. Thế thì nếu nói Hải Phòng có vị trí quan trọng cho cả một cái vùng lãnh thổ của phía Bắc cũng như là kể cả phía Nam Trung Quốc mà hội tụ nào là hai hành lang một vành một hành lang hai vành một vành ờ, đai hai hành lang rồi vấn đề Ờ, cái trung tâm của cái đáy tam giác kinh tế tăng trưởng phía Bắc vân vân thì tôi nói rằng là Hải Phòng không thể không có cảng. Đấy, đã từng có cảng và Hải Phòng không thể không có cảng nước sâu vì cảng nước sâu nó gắn với cái quá trình đô thị hóa ở cái tầm tầm cỡ mới ở một cái tiêu chuẩn đẳng cấp mới thế cho nên là có thế nhưng mà trong cái bối cảnh Hải Phòng có 6 cửa sông thì tôi nói rằng bây giờ cơ bản là khoảng 3 cửa sông là bị tiêu diệt đấy không ạ ta nói như thế thế còn cái cửa mà chúng ta đang ngồi đây là cái cửa sông Bạch Đằng là cái cửa chính vào cái cửa sông này rất lợi thế thì bây giờ nó từ cái độ sâu 5 mét tự nhiên ở vùng cửa bây giờ sa bồi nó cũng nâng lên chỉ còn độ khoảng 2 mét 7 thôi thế thì là nó cho nên là Hải Phòng dứt khoát phải có một cái cửa cho nên là mặc dù chọn cửa này huyện vẫn chưa phải là tối ưu nhưng mà đối với lãnh thổ Hải Phòng cũng không có cách nào khác Hải Phòng phải có mũi để thở thì mới thực hiện được cái chức năng là cửa ngõ hướng biển là một cái đô thị là một cái cực phát triển tăng trưởng của phía Bắc và lúc ấy mới đối trọng với các cực của các cái nước trong khu vực Vĩnh Bộ như là ờ, Trung Quốc láng giềng, như là Phòng Thành, như là Hải Nam vân vân thì như vậy nó phải phát triển. Thế thì thậm chí tôi cho rằng cái việc mà xây cửa cảng Hải Phòng phải nghĩ đến một cái cảng nước sâu theo kiểu đúng nước sâu cơ. Mà cảng nước sâu lâu nay chúng ta tư duy vẫn gắn vào một cái vịnh, vẫn gắn vào cái cửa sông. Đôi khi các nước nó bứt phá, đấy là cái lịch sử. Lịch sử ngày xưa cảng nó còn vào sâu bãi Phú Hiến Kinh Kỳ miền Nam nó còn vào đến Sài Gòn bây giờ cách bờ biển Vũng Tàu 80 cây số nhưng cái quá trình phát triển dần dần nó cứ hướng ra biển nó càng tiếp cận cha ông ta ngày xưa cảng ngoài ngoài Vân Đồn cơ cho nên là những cái cảng nước sâu đây là đại huyện nhưng tôi nghĩ rằng Hải Phòng chắc cũng chưa dừng lại ở chỗ chỗ cảng nước sâu cửa ngõ đại huyện mà còn tiếp tục phải suy nghĩ cái vị trí cảng nước sâu theo đúng nghĩa của nó phải rất táo bạo và đây là cái đương nhiên và làm được như thế thì Hải Phòng mới thực hiện được một cái ý đồ chiến lược lâu dài và vẫn tiếp tục duy trì được cái vị trí và cái lợi thế so sánh nhập cửa ngõ vâng. thì tôi nghĩ thế và bên cạnh cảng lạch huyện thì cái vấn đề vừa rồi tranh luận ngoài cái chuyện lớn tôi cho rằng lớn đầu tư lớn thì nó có tác động lâu dài vì đối với biển cái suất đầu tư nó rất cao chứ nó không phải ông trên đất liền thế nhưng mà cái giá trị lâu dài và cái vấn đề đầu tư biển là nghĩ đến vấn đề chiến lược thế nhưng mà cái mà tranh luận ấy là người ta sợ tác động vào cái nọ cái kia thì anh phải có giải pháp hỗ trợ thế và Hải Phòng ấy đã đến lúc ngoài những cái việc như anh Thành anh anh Hiệp nói về cái ý đồ chiến lược ấy thì đã đến lúc chúng ta Hải Phòng là một cái lãnh thổ mà tôi cho rằng là có nhiều hệ thống hệ sinh thái tự nhiên ấy nó như là cái nguồn vốn của thiên nhiên ấy mà Hải Phòng có mà vừa rồi chúng ta mới khai thác một phần cái tiềm năng ấy thì chúng ta phải đánh giá lại cái lợi thế từ cái lợi thế so sánh của đô thị Hải Phòng so với các tỉnh khác so với những cái vùng lãnh thổ khác và cái vị thế của nó thì tôi nghĩ rằng Hải Phòng sẽ khai thác tiếp tục những cái tiềm năng còn lại để mà mình có thể phát triển cảng một cái cái thành phố cảng xanh mà trong cái đó những các hệ sinh thái nhân sinh và những hệ thái tự nhiên nó vẫn hài hòa và vẫn ứng phó thích ứng được với điều vâng. kiện của biến đổi khí hậu. Tôi cho rằng đấy chính là những cái chiến lược mà Đảng và Nhà nước đã đưa ra mà Hải Phòng chắc chắn là phải cụ thể hóa để đưa vào trong thời gian tới và sẽ đạt được mục tiêu. Vâng, thưa ông Nguyễn Văn Thành, à, cùng với cảng à, quốc tế Lạch Huyện thì à, trong những năm tới thì Hải Phòng sẽ hoàn thành rất là nhiều các dự án hạ tầng lớn và đây đều là những dự án hiện nay đang sử dụng vốn ODA và trái phiếu chính phủ có vẻ như là trung ương đang rất là ưu ái Hải Phòng <laughs> Thực ra thì <clears throat> Hải Phòng hội tụ đủ 5 cái trục trọng tâm của kinh tế biển và cửa chính ra biển của cái khu vực phía Bắc của Việt Nam và liên quan đến một vành đai hành lang. Thế cho nên phát triển trong cái kết luận của Bộ Chính trị nghị quyết 32 là phát triển Hải Phòng không phải vì Hải Phòng và phát triển Hải Phòng vì cả nước và về cả khu vực phía Bắc. Cho nên là các cái dự án đầu tư cho Hải Phòng để thúc đẩy cái sự phát triển chung của cả vùng. Vâng. Tôi đã đọc bản à, à, kết luận à, 10 năm thực hiện nghị quyết 32 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội Hải Phòng một bản rất là dài và trong đó Hải Phòng cũng có rất nhiều những ý kiến đề xuất à, lên Bộ Chính trị. Vậy thì tại diễn đàn lần này thì à, nếu như phải nói một ý kiến đề xuất về mặt cơ chế đặc thù cho Hải Phòng, ông sẽ nói điều gì ạ? Thực ra thì đối với Hải Phòng thì đây là cái cửa chính ra biển. Nếu mà tắc nghẽn cái cửa thì rất là gay. Đấy. Thế thì để giải quyết vấn đề đó hiện nay thì Hải Phòng là hội tụ năm cái loại giao thông. Thế nhưng mà giao thông đường thủy nội địa hiện nay đang bị tắc nghẽn. Giao thông đường sắt thì lâu nay thì vẫn vẫn duy trì như như cũ thôi. Dạ. Mà chủ yếu là đường bộ và đường không hiện nay thì cũng đang tập trung để chúng ta nâng cấp cho nên cái đề nghị với trung ương ấy là bây giờ nếu tắc nghẽn về giao thông hết sức là gay thế nên là trung ương tập trung đẩy mạnh hơn nữa các loại giao thông để làm sao tạo cái sự kết nối Hải Phòng với các địa phương với toàn khu vực trên thế giới cái đó tạo điều kiện cho cả khu vực phát triển cái thứ hai thế là trung ương phải có những cái cơ chế chính sách liên quan đến điều chỉnh cái cơ chế thu hút vốn để Hải Phòng có thể chủ động trong cái quá trình xử lý ờ, khi mà thực hiện các yêu cầu để phát triển kinh tế của vùng để tạo điều kiện cho cả cái khu vực. Vâng, xin được cảm ơn à, đồng chí Nguyễn Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng. Thưa quý vị và các bạn, chương trình đối thoại chính sách à, đầu năm của Đài truyền hình Việt Nam với nội dung phát triển thành phố Cảng Hải Phòng xin được kết thúc tại đây. Một lần nữa xin được cảm ơn ông Nguyễn Văn Thành, ông Đan Đức Hiệp và ông Chu Hồi đã tham dự chương trình đối thoại chính sách của Đài truyền hình Việt Nam. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.